và các bạn, những giai điệu mượt mà cùng những lời nhắn nhủ trong bài quan họ về công cha nghĩa mẹ đã mở đầu cho chương trình Sống khỏe mỗi ngày đầu năm mới Giáp Ngọ 2014. Thưa quý vị và các bạn, trong không khí Tết cổ truyền của dân tộc, dường như mỗi người dân Việt đều có những cảm xúc, những lắng động khi nghĩ về những người thân yêu của mình. Đặc biệt, đó là những bậc sinh thành, những người cao niên trong gia đình, dòng họ. Họ chính là những cây cao bóng cả mà mỗi người con cháu đều coi là chỗ dựa tinh thần, là điểm tựa, là động lực trong cuộc sống. Trong tâm thức của chúng ta luôn đề cao, tôn trọng những người cao tuổi. Người Việt Nam có câu kính già, già để tuổi cho. Truyền thống kính trọng người cao tuổi của người Việt Nam được gìn giữ và phát huy từ thế hệ này sang thế hệ khác. Kính già trọng lão vừa là sự tiếp nối truyền thống của xã hội xưa, vừa là biểu hiện của đạo hiếu, sự kính yêu ông bà cha mẹ trong gia đình và dòng họ của người Việt Nam. Thưa quý vị, hiện nay lớp người cao tuổi Việt Nam đang có xu hướng nhiều lên do tuổi thọ của người Việt đã dần được tăng cao làm thế nào để người cao tuổi được sống lâu, sống khỏe, sống có ích là những câu hỏi đã và đang đặt ra nhằm giải quyết một vấn đề có tính nhân văn sâu sắc. Và trước khi cùng gặp gỡ với các vị khách mời sẽ tham gia trong buổi tọa đàm ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn hãy cùng nhìn lại về truyền thống kính già trọng lão của dân tộc Việt Nam qua những hình ảnh sau đây. Trong tâm thức dân gian, người có tuổi thọ và gia đình có người cao tuổi là có được một cái phúc lớn. Có phúc nên mới được sống lâu, mới có con cháu đề huề. Mừng thọ cũng chính là mừng cái phúc ấy. Mừng thọ là một nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam ta bởi nó thể hiện sự tôn trọng, tấm lòng hiếu thảo cũng như sự kính trọng của con cháu đối với các bậc cao niên, bày tỏ sự biết ơn cha mẹ đã nuôi mình khôn lớn. Ngày xưa, người 50 tuổi đã được làm lễ lên lão. Những dịp hội hè đình đám, các cụ lão ra trốn đình chung, ngồi riêng cỗ trên chiếu cạp điều. Phong tục trọng lão ấy đến bây giờ vẫn được gìn giữ. Ngày nay trong gia đình khi có ông bà, cha mẹ ở tuổi 70, 80, 90 thì con cháu thường tổ chức mừng thọ. Lễ thượng thọ có thể bắt đầu từ lúc 60 tuổi, gọi là thượng thọ lục tuần, lúc 70 tuổi là thượng thọ thất tuần, lúc 80 tuổi là thượng thọ bát tuần, 90 tuổi là thượng thọ cửu tuần và tròn 100 tuổi thì ăn mừng lớn gọi là bách tuế hay bách niên chi lão. Mỗi xã, mỗi phường hầu hết có hội thọ của các cụ cao tuổi khi các cụ 7-80 tuổi được hội thọ đến chúc mừng. Người Việt Nam có câu kính già ra đề tuổi cho. Truyền thống trọng lão được người Việt Nam giữ gìn và phát huy từ thế hệ này sang thế hệ khác. Trọng lão vừa là sự tiếp nối truyền thống của xã hội xưa, vừa là biểu hiện của đạo hiếu, của sự biết ơn ông bà, cha mẹ đã có tuổi trong gia đình và dòng họ của người Việt Nam. Đó là điều thiêng liêng và sâu nặng Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa theo dõi một số hình ảnh về truyền thống kính lão đắc thọ của dân tộc Việt Nam và sau đây tôi xin được giới thiệu các vị khách mời sẽ cùng tham gia trao đổi trong cuộc tọa đàm ngày hôm nay. Xin được giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Dương Trọng Hiếu, một trong những chuyên gia đầu ngành về y học cổ truyền. Xin được giới thiệu Tiến sĩ Khuất Thu Hồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội. Xin được giới thiệu Thạc sĩ Trần Bách Hiếu, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội. Và đặc biệt trong buổi giao lưu tọa đàm ngày hôm nay còn có sự góp mặt của nhiều người cao tuổi ở thôn Phú Đô, xã Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội. Kính chào các ông, các bà và đã nhiệt tình tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Lời đầu tiên cũng xin được cảm ơn các vị khách mời đã dành thời gian đến với chương trình Sống Khỏe Mỗi Ngày ngày đầu năm mới. À, vâng, có lẽ câu hỏi đầu tiên thì à, xin được uh, chuyển tới uh, tiến sĩ Khuất Thu Hồng ạ. À, thưa tiến sĩ, tiến sĩ có thể cho biết cụ thể hơn về chữ thọ và chữ hiếu có mối quan hệ như thế nào trong đời sống của người Việt xưa và nay không ạ? Vâng, có thể nói là trong xã hội Việt Nam của chúng ta từ trước đến nay thì uh, chữ thọ và chữ hiếu nó phản ánh hai cái giá trị đặc biệt là quan trọng trong cái nền văn hóa của chúng ta. À, chữ thọ thì phản ánh cái việc mà được sống lâu của người Việt Nam. À, chữ thọ ngoài cái chuyện sống lâu thì nó còn phản ánh à, rất là nhiều những khía cạnh khác về đạo đức, về sức khỏe, về các cái truyền thống. Một người mà được coi là thọ thì cũng có nghĩa là cái người đấy được thường được mọi người nhìn nhận như là một người sống có đạo đức, sống có à, kỷ cương, sống à, quan tâm đến những người xung quanh và là được coi là những cái người à, rất là hạnh phúc à, chắc chắn là thường nói đến chữ thọ thì mọi người hình dung là đó là một cái gia đình à, cái người mà có có cái tuổi thọ được cao thì được mọi người hình dung là được sống trong một cái gia đình mà à, quan hệ à, rất là thân ái con cái rất là hiếu thảo và à, gia đình rất là đầm ấm rất là hạnh phúc thế còn nói đến chữ hiếu thì nó phản ánh một cái mối quan hệ đặc biệt là quan trọng trong trong cái gia đình của chúng ta hiếu thì có nghĩa là cái sự hiếu thuận hiếu thảo của con cái đối với cha mẹ của cháu chắt đối với ông bà và cái cái cái cái sự hiếu thuận hay cái sự hiếu thảo của con cháu à, đối với ông bà cha mẹ đã luôn luôn được đề cao trong bất cứ cái thời đại lịch sử nào của cái xã hội chúng ta và đặc biệt là trong cái cái cuộc sống của ngày hôm nay thì cái chữ thọ và chữ hiếu lại lại càng được cần phải được à, nêu cao cần phải được củng cố như là một cái giá trị văn hóa truyền thống rất là căn bản của xã hội việt nam như vậy có thể thấy là dù xã hội xưa và nay đã có rất nhiều những sự thay đổi từ lối sống, từ suy nghĩ, à, từ văn hóa xã hội. À, tuy nhiên, giá trị truyền thống của chữ thọ và chữ hiếu thì như tiến sĩ cũng vừa mới phân tích là vẫn được duy trì gìn giữ à, từ thế hệ này sang thế hệ khác. Vâng, nhắc đến những người cao tuổi thì chúng ta vẫn thường ví họ là những cây cao bóng cả đã có rất nhiều năm kinh nghiệm sống. vậy thì những giá trị nào ở người cao tuổi mà chúng ta có thể đề cập đến thưa tiến sĩ? Vâng, nói đến người cao tuổi thì chúng ta nói đến kinh nghiệm phải không ạ? Chúng ta nói đến kiến thức, đến trí tuệ đã được tích lũy à, qua rất là nhiều những thăng trầm của cuộc sống. Chúng ta nghĩ đến cái sự bao dung, cái sự độ lượng, cái sự quan tâm đến thế hệ con cháu, đến cái sự khuyến khích và người ta nghĩ đến một cái tấm gương phải không ạ? Khi mà nói đến một người cao tuổi thì chúng ta luôn luôn um, à, nghĩ đến tất cả những cái kinh nghiệm họ đã trải qua và người cao tuổi thường được à, nêu lên à, như là một cái sự khuyến khích con cháu phải học hỏi, phải lắng nghe, phải tôn trọng thì thì đấy là cái những cái giá trị rất là là là quan trọng khi chúng ta nói đến cái cái tuổi thọ nói đến người cao tuổi à, và à, đặc biệt ở trong xã hội Việt Nam thì người cao tuổi à, của chúng ta À, đặc biệt là trong cái thời gian lịch sử vừa qua đã trải qua rất là nhiều những cái khó khăn những cái gian khổ tham gia vào rất là nhiều cuộc kháng chiến để gìn giữ à, cái sự độc lập của dân tộc và xây dựng tổ quốc thì cái người cao tuổi của ngày hôm nay thì đặc biệt là là là được tôn trọng bởi vì họ là lịch sử của Việt Nam cái lịch sử mà rất là đau thương, rất là anh dũng nhưng rất là kiên cường. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Dương Trọng Hiếu, ngày nay thì cùng với sự phát triển của kinh tế xã hội, đời sống của con người được nâng cao, khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực y tế cũng có rất là nhiều sự phát triển và tuổi thọ của con người từ đó cũng có nhiều thay đổi. Vậy thì à, Phó Giáo sư có thể cho biết là tuổi thọ của người Việt Nam đã thay đổi như thế nào à, ở ngày hôm nay so với trước đây ạ? Nói về tuổi thọ thì chúng ta thấy rằng là tăng lên rất nhanh lúc hòa bình mới lập lại tức là năm 1954 thì 50 tuổi đã được lên lão rồi và ở các đình như thế này là các cụ 50 là đã gọi bằng cụ rồi <laughs> và cái cái sống đến 60 và đến 70 thì bảo là cổ Thượng lai thọ. hy rồi, cổ <laughs> lai hy rồi. Thế nhưng bây giờ chúng ta biết tuổi thọ trung bình là 72 đến 74 chứ không phải là 35 37 như là những cái năm 50 nữa. À, và có lẽ một điều nữa mà chúng ta cũng có thể ờ, trò chuyện trong cái chương trình ngày hôm nay đó là không chỉ là về vấn đề ờ, sức khỏe thể chất mà chắc chắn là vấn đề sức khỏe tinh thần của người cao tuổi cũng là một cái vấn đề rất là quan trọng à, chúng ta thấy hiện nay thì cũng đã có rất là nhiều những cái xung đột ở trong cuộc sống và rõ ràng điều này nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tình trạng sức khỏe của người cao tuổi à, không biết là nghệ sĩ quốc hồng suy nghĩ thế nào về điều này à, trong những cái nghiên cứu gần đây nhất về vấn đề người cao tuổi thì người ta thấy rằng là À, hiện nay ngoài cái vấn đề à, sức khỏe về mặt thể chất như là giáo sư Hiếu vừa mới đề cập đến thì à, những cái vấn đề về sức khỏe tinh thần cũng là những cái điều rất là đáng quan tâm. Chẳng hạn như cái cuộc nghiên cứu quốc gia về người cao tuổi gần đây chỉ ra rằng là có đến 30% người cao tuổi trong cuộc nghiên cứu nói rằng là à, họ rất là khó để chia sẻ những cái vấn đề tâm tư tình cảm những cái chăn trở những suy nghĩ của mình với con cháu với người thân trong gia đình là vì cái cái việc mà có thể giao tiếp giữa các người cao tuổi với con cháu là hiện nay rất là hạn chế vì con cháu là quá bận rộn ít có thời gian để mà quan tâm đến cái tâm tư đến cái nguyện vọng những cái suy nghĩ của người cao tuổi thì đấy là một cái vấn đề mà tôi nghĩ là à, xã hội của chúng ta sẽ phải chú ý rất là nhiều À, vâng và nhắc đến người cao tuổi thì bên cạnh những người cao tuổi cũng có à, một cái lớp các bạn trẻ nữa à, và à, đôi khi là ở những người cao tuổi và những người trẻ thì à, sẽ có những cái điểm khác nhau trong suy nghĩ trong quan điểm à, chính vì vậy mà mới có những cái vấn đề chẳng hạn như là giữa cha mẹ và con cái đôi khi có sự chưa hiểu nhau à, và vì vậy mà cái mối quan hệ ừ, à, của giữa cha mẹ con cái à, giữa con cái à, giữa cháu với cả ông bà trong gia đình nhiều khi nó cũng chưa được chú trọng đến à, xin được hỏi thạc sĩ Trần Bách Hiếu là là một người trẻ tuổi thì anh đánh giá như thế nào về quan điểm của người trẻ hiện nay đối với lớp người cao tuổi ạ? Sự khác biệt về tâm lý lứa tuổi giữa lớp người cao tuổi và lớp những người trẻ hiện nay đó là một sự thật mà không thể phủ nhận được. À, có thể đâu đó đây chúng ta cũng có thể nghe đến những câu chuyện về việc ứng xử của một vài bạn trẻ nào đó có thể là chưa đúng lễ, chưa đúng phép đối với những người cao tuổi. Tuy nhiên theo quan điểm của tôi thì những người trẻ Việt Nam uh, à, chứ trở thành một truyền thống rồi khi nhìn nhận về lớp những người cao tuổi thì luôn có một cái thái độ chân tình, trân trọng, cầu thị và thực sự yêu thương. Bởi lẽ lớp những người cao tuổi là lớp những thế hệ đi trước, họ là tấm gương sống cho mỗi một ờ, người trẻ noi theo để học tập. Và kinh nghiệm mà những người đi trước tích góp được nó trở thành một tri thức vô giá cho cái việc giáo dục và gian dạy lớp lớp con cháu của mình. Hơn nữa thì ai cũng có một lần trẻ trong đời và không có cái tuổi trẻ của những lớp thế hệ đi trước thì không thể có cái tuổi trẻ của ngày nay những người trẻ ngày nay nghĩ về lớp những người cao tuổi là nghĩ về cây cao bóng cả là nghĩ về cái nơi mà sau mỗi ngày làm việc học tập vất vả họ trở về với gia đình như núp dưới bóng cây cao bóng cả để tìm thấy cái sự che chở để tạo thành cái động lực để tiếp tục họ học tập sống xây dựng và chiến đấu để bảo vệ tổ quốc và kính lão đắc thọ kính già già để tuổi cho là một cái truyền thống vô cùng quý báu của dân tộc ta nó có từ ngàn đời và tới nay nó vẫn còn vẹn nguyên ý nghĩa của nó đối với mỗi người và đặc biệt nó vẫn là một cái dòng chảy không ngừng trong nó chảy trong mỗi trong huyết quản trong mỗi mao mạch và trong từng gen tế bào của mỗi người trẻ Việt Nam hiện nay. Vâng, như vậy là dù mỗi thế hệ thì có những sự khác nhau trong quan điểm suy nghĩ ờ, nhưng mà như ý kiến của thạc sĩ là từ sâu trong tâm thức thì à, truyền thống tín lão đắc thọ vẫn được duy trì qua các thế hệ khác nhau. Dạ. Và Chúng ta cũng đã vừa nhắc đến là kinh nghiệm và trí tuệ của người cao tuổi là những cái giá trị rất là đáng quý. À, vậy thì à, xin được à, hỏi uh, tiến sĩ Cô Thu Hồng là những cái giá trị đó hiện nay thì đã được phát huy như thế nào Người cao tuổi được tham khảo ý kiến trong rất là nhiều những cái hoạt động xây dựng phát triển kinh tế xã hội của địa phương rồi là tham gia vào những cái phong trào à, gia đình văn hóa rồi khu phố văn hóa làng văn hóa và những cái cuộc vận động như là à, cha mẹ ông bà gương mẫu con cháu thảo hiền chẳng hạn thì những cái những cái phong trào như thế tôi thấy là rất là quý ở Việt Nam và có lẽ là nó chỉ có ở Việt Nam thôi ạ. Vâng, cho nên là <laughs> à, những cái phong trào như vậy tôi nghĩ là cần phải được tiếp tục và thay đổi những cái nội dung càng ngày càng đổi mới để làm sao nó phù hợp với cái cuộc sống của ngày hôm nay. Vâng, à, nhắc đến những người cao tuổi à, thì à, như là chúng ta đã đề cập từ phần đầu chương trình đến giờ đó chính là những giá trị rất cao quý ở người cao tuổi à, mà những thế hệ trẻ chúng ta có thể cảm nhận được. À, tuy nhiên, à, thưa thạc sĩ Trần Bách Hiếu, đâu đó quanh chúng ta ngày nay trong câu chuyện của những người trẻ khi mà nhắc về những người cao tuổi chẳng hạn gần gũi hơn nhắc về bố mẹ nhắc về ông bà của mình thì chúng ta vẫn tìm thấy ờ, một chút ở đó khi họ nhắc đến về sự cổ hủ sự lạc hậu thì theo ý kiến của thạc sĩ tại sao những người trẻ lại có suy nghĩ như vậy ạ trước hết là chúng ta thấy được cái khoảng cách về lứa tuổi nó cũng dẫn tới cái việc nhận thức trong nhiều vấn đề giữa hai lớp thế hệ này là có thật Ờ, những người trẻ thì thường họ có một cái góc nhìn và quan niệm riêng của mình trong những vấn đề đặc biệt là trong xã hội ngày nay họ cho rằng họ mới là những người có cái tri thức cập nhật và họ nghĩ những cái người đã qua cái lớp người trước thì trí thức trong cái thời đại mới là không cập nhật bằng họ cho nên xuất hiện những cái tính chất như cổ hủ và lạc hậu đơn cử như chỉ uh, khi đánh giá về vẻ đẹp của con người chẳng hạn đặc biệt vẻ đẹp người phụ nữ nếu như người xưa những lớp người cao tuổi thì thường hay có một cái cái những cái tiêu chuẩn là một người phụ nữ đẹp tức là một người phụ nữ phải uh, tế nhị ngoan hiền phải đảm đang nữ công gia chánh nhưng tuy nhiên lớp trẻ hiện nay ấy, thì họ lại có một cái quan niệm hay một cách nghĩ nghĩ là uh, cái đẹp của họ không hẳn uh, giống như những tiêu chuẩn cũ bây giờ một người phụ nữ đẹp là người phụ nữ năng động trẻ trung cá tính phong cách cái tiếp nữa thì tôi thấy là cái chính sự hội nhập toàn cầu tác động của toàn cầu hóa và sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ thông tin nó làm biến đổi nhiều xã hội cái giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc hiện nay và rõ ràng thế hệ trẻ thì gần như có một cái mặc định là trong cái thời kỳ hiện nay họ ờ, là những người tiếp thu khoa học công nghệ nhanh hơn họ sẽ nắm bắt được những cái xu thế của hiện đại và họ cho rằng những quan niệm và những cách nghĩ và những người đi trước thì thường không cập nhật và không nhanh bằng họ thế cho nên là có một cái suy nghĩ là lớp người trước là cổ hủ lạc hậu nhưng tuy nhiên nói về vấn đề này nhiều khi giới trẻ cũng hơi chủ quan vì tôi cũng biết là có nhiều uh, người lớp người lớn tuổi có những uh, bác rất là chịu khó cũng rất cầu thị cũng nắm khoa học công nghệ không kém gì thanh niên giới trẻ bây giờ như vậy là thực tế thì à, mong muốn của phần lớn người cao tuổi là được sống vui sống khỏe sống có ích cho đến tận cuối đời à, bên cạnh những môi trường điều kiện chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần phù hợp hiện nay thì à, người cao tuổi vẫn chủ động sống vui sống tích cực để à, có lẽ là chúng ta sẽ có được một cái tinh thần thật là sảng khoái và đẩy lùi được bệnh tật đúng không ạ tuổi già đến với con người là điều không thể tránh khỏi Tuy nhiên, đối với mỗi người lại có sự khác nhau. Người này thì lâu già, kéo dài được thời kỳ thanh xuân, người kia lại nhanh già. Đó chính là điều mà mỗi người cần quan tâm để làm sao luôn tạo ra một cuộc sống vui vẻ với tâm hồn tươi trẻ, tránh được tuổi già đến quá nhanh quá sớm. Hồ Chủ tịch lúc sinh thời từng có thơ khi người 60 tuổi như sau. Chưa 50 đã kêu già, ta 60 tuổi vẫn là đang xuân. Và trước khi người mất một năm, Hồ Chủ tịch vẫn còn tâm niệm. 78 tuổi chưa già lắm, gánh vác hai vai việc nước nhà. Đó chính là một quan niệm sống tích cực mà hôm nay chúng ta vẫn cần phải học tập. Còn trong lịch sử nước ta, có nhiều vị danh nhân có tuổi thọ rất cao. Nhà sử học thời Lê Sơ Ngô Sĩ Liên thọ 98 tuổi, nhà văn hóa Nguyễn Bình Khiêm thọ 96 tuổi đều là những người sống vui vẻ, yêu đời, chẳng bao giờ ở không. Các ông luôn lao động trí óc hăng say, có tâm hồn rộng mở, trau dồi kiến thức uyên thâm, để lại cho đời sau tấm gương sáng về nhân cách cũng như sự nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, như đã giới thiệu ở phần đầu chương trình thì tham gia trong buổi tọa đàm ngày hôm nay còn có những người cao tuổi ở thôn Phú Đô, xã mỹ Trì và ngay bây giờ thì chúng tôi rất mong muốn được lắng nghe những ý kiến chia sẻ từ phía các cụ ông, các cụ bà à, đang tham gia trong chương trình ạ. Xin được hỏi cụ là cụ à, tên là gì và năm nay bao nhiêu tuổi ạ? Tôi là Trần Ngọc Hải à, Vậy thì ở độ tuổi của cụ thì cụ quan tâm đến những vấn đề nào nhất ạ? À? Quan tâm đến vấn đề sức khỏe nhất Vì không có hôm nào chúng tôi không tập thể dục Vâng Tập thể dục thì trời nắng thì ấm thì ra ngoài trời Và tức là rét thì tập ở trong trong buồng kín Chiến tranh hai cuộc đã đi qua Ngoại thất bát tuần rồi tóc bạc pha cái tuổi thanh xuân đâu trở lại sống vui sống khỏe thỏa lòng ta Vâng, xin được cảm ơn cụ ạ à, Và chúng cháu muốn ờ, trò chuyện thêm với một vị khách mời nữa ở thôn Phú Đô nhà mình được không ạ? À vâng ạ à, Chào bà à, Bà có thể ờ, giới thiệu ờ, tên của mình và năm nay bà bao nhiêu tuổi không ạ? Tôi năm nay là tôi 62 tuổi Tên tôi là Trần Thị Hảo Tôi uh, sống ở uh, trong cái thôn này Chúng tôi có làm phong trào như là tập dưỡng sinh. Chúng tôi hàng ngày là trao đổi các cụ và các chị em trong câu lạc bộ. Thế là sống rất là vui và tôi rất hài lòng với cuộc sống hiện tại bây giờ. Vâng, à, xin được cảm ơn à, chia sẻ của các cụ tại à, thôn Phú Đô, xã Mỹ Trì và hy vọng với rất nhiều những hoạt động à, sống vui, sống khỏe, sống ít như vậy à, thì à, sức khỏe cũng như là đời sống tinh thần của các cụ tại thôn Phú Đô, xã Mỹ Trì sẽ ngày càng được nâng cao và chúc cho các cụ nhân dịp năm mới thì sẽ luôn dồi dào sức khỏe và có được một cái năm mới thật nhiều niềm vui và hạnh phúc ạ. thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Dương Trọng Hiếu, như nhiều người đã biết thì chữ thọ trong Hán tự ngoài bao hàm những ý nghĩa như là sự tư duy, sự mục thước, sự chia sẻ tinh thần thì còn có sự vận động à, về sức khỏe thể chất. Thưa Phó Giáo sư, ông có thể cho biết thì hiện nay à, đối với những người cao tuổi thì có những vấn đề bệnh tật nào, những nguy cơ bệnh tật nào mà người cao tuổi cần phải chú ý ạ? Nói đến người cao tuổi thì nói đến sự lão hóa. Lão hóa là gì? tất cả các cơ quan các bộ phận nó đều suy giảm đi ở tuổi nữ thì ngày xưa các cụ nói là 7 tuổi là bắt đầu thay răng mọc tóc nhưng mà 7749 là đã toan về già thế đối với nam giới như thế này thì 8 tuổi là thay răng mọc tóc nhưng mà 8864 thì bắt đầu là người ta gọi là thiên quý cạn thì ờ, tâm can tỳ phế thận nó đều giảm đó là cái quá trình lão hóa. Tuy vâng. nhiên là chúng ta cũng cần phải nhắc đến đó chính là cơ cấu bệnh tật so với trước kia và hiện nay thì không biết là nó có thay đổi nhiều không ạ? Bởi vì à, như chúng tôi thấy là hiện nay thì à, chúng ta có rất là nhiều những cái thông tin của các đơn vị truyền thông đưa về việc à, chất bảo quản có trong vâng. thức ăn trong thực vâng. phẩm thì rõ ràng điều này nó cũng tác động trực tiếp đến cái cơ cấu bệnh tật hiện nay của chúng ta đúng không ạ? Vâng. Chắc chắn là câu hỏi của anh rất hay cơ cấu bệnh tật ngày xưa ngày xưa thì nó đơn giản lắm tức là tôi đi làm ruộng về xong rồi thì là tôi nằm ngủ thế tôi ăn thì cơm có canh rau canh cua chấm hết nhưng bây giờ thì nó đa dạng đa dạng là về quan hệ con người với con người thay đổi đa dạng về môi trường thay đổi anh biết là một trong những cái nước ô nhiễm là nước chúng ta đấy thế thì ô nhiễm như thế thì hàng ngày chúng tôi phải ngửi ngửi cái gì ngửi cái bụi và các khuẩn nó vào người Đúng. ăn là gì ăn là hàng ngày ăn uống tất cả các cái bánh kẹo nhiều khi người ta lại tẩm ướt lung tung hoa quả người ta tẩm ướt lung tung thế thì làm sao mà tránh được và cái thứ ba một cái ý kiến mà đồng chí hiếu lúc nãy nói đấy tức là cái quan hệ con người với con người quan hệ con người với con người nhiều khi người ta đặt cái kinh tế về vì gọi là kinh tế thị trường mà nó hối hả quá thì người nhiều lúc người ta bất chấp bất chấp làm cái rượu 29 ờ, là Hà Nội đấy thì là bất chấp tức là tôi mua cái etanol về tôi pha thành rượu cho ông uống bất chấp bởi vì tôi có lợi nhuận thế thì chính cái đó làm cho cơ cấu bệnh tật ở chung xã hội thay đổi nhưng người già thay đổi À, qua những phân tích của Phó Giáo sư Tiến sĩ Dương Trọng Hiếu thì tôi mới hiểu rõ hơn à, về cái điều là khi mà chúng ta cứ căng thẳng nhiều áp lực trong cuộc sống thì khiến cho chúng ta lại nhanh già hơn. À, đó chính là đẩy mạnh cái quá trình lão hóa khi mà rất nhiều tế bào não chết theo cái thời gian mà chúng ta càng lúc càng căng thẳng như vậy. À, và chính vì thế mà chúng ta vẫn thường hay hay nghe cái khẩu hiệu là đối với những người cao tuổi thì phải sống vui, sống khỏe đúng không ạ? Tức là càng vui càng khỏe thì sẽ duy trì được cái sức khỏe tốt. vậy thì Phó Giáo sư có thể phân tích rõ hơn làm thế nào để chúng ta có thể kiểm soát được vấn đề bệnh tật ở người cao tuổi ạ? Tổ chức ra các cái loại hình để chăm sóc, thí dụ như là loại hình bác sĩ gia đình anh ạ, loại hình các câu lạc bộ, loại hình các cái nhà an dưỡng thì đấy là cái hình thức để chăm sóc và phát hiện sớm bệnh cho các cụ để mà bảo vệ được các cụ bởi vì nhiều lúc mà phát hiện sớm bệnh ấy thì nó ngăn chặn được cái tử vong. Thế rồi thì các cái ờ, phường xã nên tổ chức các câu lạc bộ như các cụ ở đây chẳng hạn thì trong cái câu lạc bộ ấy là thường xuyên người ta trao đổi với nhau tâm tư tình cảm hôm nay gia đình có cái gì buồn gia đình có cái gì vui chuyện thế chính là gỡ được những cái ừ, nó buồn phiền ở trong đầu vâng à, thưa tiến sĩ khuất thu hồng Ờ, chúng ta vẫn thường nói là gia đình là tế bào của xã hội gia đình tốt thì xã hội cũng sẽ phát triển tốt và ngày nay thì ờ, mô hình gia đình cũng đã có nhiều những sự thay đổi và ờ, chúng ta thấy đa phần đều là những cái gia đình với mô hình nhỏ bố mẹ con cái và thỉnh thoảng sẽ có thêm ông bà sống cùng với bố mẹ và con cháu như vậy vậy thì tiến sĩ nghĩ như thế nào về trong thời điểm hiện nay có những gia đình gọi là gia đình nhiều thế hệ chung sống với nhau hay chúng ta có thể gọi là tam đại đồng đường tứ đại đồng đường ạ à? các cái gia đình từ 3 4 thế hệ trở lên nó càng ngày càng giảm đi. Nếu mà cái cuộc tổng điều tra dân số năm 1999 thì cho thấy rằng là có khoảng đến 80% những người cao tuổi là sống với con cháu và gia đình thì đến kết quả tổng điều tra dân số năm 2009 thì cái tỷ lệ này nó giảm xuống chỉ còn hơn 70% thôi. Và chúng ta sẽ thấy là với thời gian thì cái số lượng mà à, các những người cao tuổi sống với con cháu sẽ giảm đi cũng như là cái số lượng các cái gia đình tam đại tứ đại đồng đường sẽ càng ngày càng giảm đi à, cái việc mà à, có những cái gia đình tam đại tứ đại đồng đường sống với nhau thì nó nó rất là là hay nó rất là đẹp nó thể hiện cái truyền thống à, gắn bó cái truyền thống là đề cao gia đình à, trong cái xã hội của chúng ta nhưng mà chúng ta cũng phải thừa nhận một cái thực tế xã hội rằng hiện nay cái cái cái cuộc sống đã thay đổi các mô hình gia, gia đình cũng thay đổi cái việc mà thu xếp cái cuộc sống nó cũng thay đổi chúng ta sẽ dự kiến là sẽ có nhiều biến đổi hơn nữa trong cái quan hệ gia đình cũng như là cái cái cơ cấu gia đình và cái quy mô gia đình trong những thời gian tới vâng ờ, và ờ, rõ ràng với những phân tích ờ, của tiến sĩ Quốc Thu Hồng thì chúng ta có thể thấy nếu trong thời điểm hiện tại với rất nhiều những sự thay đổi như vậy mà có những gia đình à, với cái khuôn viên gia đình à, ấm cúng vui vẻ giao tiếp thường xuyên giữa các thành viên với nhau đặc biệt là những gia đình nhiều thế hệ thì rõ ràng sẽ à, góp phần thắt chặt hơn nữa tình cảm gia đình à, và ngay bây giờ thì chúng tôi xin mời các vị khách mời cùng với các vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến thăm một gia đình nhiều thế hệ ở Hà Nội để xem là họ đã gìn giữ nếp sống cũng như là thắt chặt tình cảm giữa các thành viên trong gia đình như thế nào. Dù năm nay đã ngoài 80 tuổi, nhưng ông Nguyễn Văn Lập ở phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội trông vẫn khỏe mạnh và minh mẫn. Bên cạnh thời gian dành cho gia đình, những lúc rảnh rỗi, ông Lập lại cùng đàm đạo, tụ họp với những người bạn cao niên trong hội người cao tuổi tại địa phương. Một trong những bí quyết để sống vui, sống khỏe, sống có ích mà ông chia sẻ chính là có một gia đình hạnh phúc. Cứ mỗi dịp cuối tuần, cả gia đình ba thế hệ của ông Lập gồm các con trai, con gái, con dâu, rể và các cháu lại đoàn tụ quây quần bên nhau, dành cho nhau sự quan tâm, chia sẻ sau một tuần bận rộn với những công việc riêng. Gia đình tôi là, là có một cái hững hụt ờ, cách đây 20 năm. Hôm nay là là năm nay là 20 năm. Bà tôi bà đi sớm. Thế sớm thì cả nhà buồn. Tôi buồn mà các cháu buồn thế nên muốn để mà giải quyết được cái nỗi buồn đó để cho cái không khí gia đình nó vui vẻ thì là phải bản thân tôi là phải trước hết là phải gương mẫu Đấy, phải duy trì làm nào cho các con các cháu nó về nó tập họp không những là động viên tôi và động viên cho cả nhà học làm ăn cho nó tốt trong dòng chảy hối hả của cuộc sống hiện đại mỗi thế hệ mỗi lứa tuổi đều có cách sống và lối suy nghĩ riêng để duy trì được những buổi sum họp gia đình đầy đủ thành viên, từ già đến trẻ như thế này quả là điều không hề đơn giản. Trong tuần thì ờ, mỗi gia đình đều bận rộn với công việc ờ, hàng ngày thì cái dịp cuối tuần là những dịp ngồi lại với nhau và ờ, cũng có những cái vui trong tuần hoặc những có sự kiện gì trong tuần sinh nhật các cháu các cháu thi đỗ đại học hoặc là những sinh nhật ông bà bố mẹ thì đấy là những cái dịp mà mà cụ tôi trước đây và đến bố mẹ tôi cũng rất mong muốn như thế nên chúng tôi luôn luôn duy trì đấy là ý nguyện của các cụ và chúng tôi là con cháu sau này thì vẫn duy trì cái lớp đó và để cho thứ nhất là ông bà vui các cụ vui à, tôi nghĩ rằng mỗi người phụ nữ đó chính là cái người thắp lửa trong gia đình à, chính vì vậy trong gia đình của chúng tôi thì có hai chị em gái và bốn chị em dâu thì trong các chị em của chúng tôi luôn luôn yêu thương tôn trọng quý mến lẫn nhau và đặc biệt chúng tôi cùng nhau chăm lo cho cái bữa ăn sum họp à, gia đình chúng tôi vào những cái ờ, ngày cuối tuần và đối với chúng tôi thì bố chính là cái um, chỗ dựa tinh thần cho tất cả các thành viên trong gia đình à, bố luôn luôn quan tâm yêu thương và chăm sóc tất cả các con cái và, và các cháu à, chính vì vậy chúng tôi luôn quan tâm đến bố và đặc biệt chúng tôi giáo dục cho các, các con cháu của mình cái tình cảm yêu thương tôn trọng biết kính trên nhường dưới yêu thương ông bà cha mẹ biết nhường nhịn giúp đỡ lẫn nhau trong gia đình chúng tôi Hôm nay cháu xin tặng các ông, các bác, các cô, các chú và cả gia đình bài thơ tôi là ông tôi. Ông tôi, ông vừa là mẹ, là cha, là ông, là bà nuôi dạy cháu con. Một đời vất vả gian nan, một đời gánh vác lo toan việc nhà. Ông như chim hạc lẻ đôi, một mình sải cánh cuối trời hoàng hôn. Chính tình yêu thương, sự đoàn kết, đồng lòng và văn hóa kính trên nhường dưới được gìn giữ và truyền dạy trong gia đình ông Lập qua các thế hệ là cầu nối để các thành viên xích lại gần nhau hơn. Đây là một cái nếp sống của một cái gia đình có ba thế hệ sống với nhau, không những là là một năm, hai năm mà trong mấy chục năm vừa qua. Và trong mấy chục, chục năm vừa qua, gia đình sống một cách rất hòa thuận, trên kính dưới nhường đoàn kết thương yêu nhau và cùng một cái chí hướng là xây dựng gia đình cái cuộc sống này nếu được được mở rộng nhất là trong cái xã hội và chúng ta hiện đại hiện nay cái xối xả về cuộc sống sự hoạt động thì nếu có một cái gia đình như thế này sẽ là một cái điều hạnh phúc ông cha ta có câu yêu trẻ trẻ đến nhà kính già già để tuổi cho hay kính lão đắc thọ chính là để răn dạy về văn hóa ứng xử giữa các thế hệ với nhau trong gia đình cũng như ngoài xã hội. Và cho đến nay, lời răn dạy này vẫn còn giữ nguyên được những giá trị của nó. À, chúng ta đang nói về à, những cách để giúp cho người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích có một vấn đề mà hiện nay rất nhiều những gia, trị, à, gia đình đặc biệt là những gia đình ở à, các khu đô thị lớn hay gặp phải là đôi khi thì à, con cháu lại quá bận rộn thế nên là không thể lo lắng chăm sóc cho ông bà cha mẹ của mình một cách đầy đủ được mà đôi khi ở những cái nơi à, ví dụ như là những cái uh, trung tâm uh, chăm sóc cho người cao tuổi chẳng hạn thì ở đó họ có những trang thiết bị y tế có những uh, chuyên gia và có cả những người bạn già nữa để vâng. giúp cho những người cao tuổi sẽ có một cái không gian uh, sống tốt hơn vui hơn và uh, nhưng đôi khi con cháu họ lại đắn đo là liệu rằng khi mà đưa các cụ vào đó thì lại có lại mang tiếng À, với họ hàng bà con cô bác là lại đẩy bố mẹ mình vào trong trại dưỡng lão và không chăm sóc tốt hay không không biết là riêng với ờ, tiến sĩ ờ, Khất Thu Hồng thì ờ, bà có ý kiến như thế nào về vấn đề này vâng à, tôi nghĩ rằng đây là một cái vấn đề rất là hay à, thực tế thì cái mô hình mà gọi là trung tâm chăm sóc những người cao tuổi thì rất là mới ở trong xã hội Việt Nam phải không ạ? Trước đây thì à, hầu hết là các cụ à, cao tuổi là sống với con cháu, sống ở À, làng xã của mình, thôn xóm của mình, cộng đồng của mình. Nhưng mà gần đây thì cái mô hình trung tâm chăm sóc người cao tuổi đã ra đời và càng ngày càng thu hút ừ, nhiều người cao tuổi hơn. Nó có ừ, nhiều cái vấn đề ở đây. Nếu mà chúng ta nhìn lại cái số liệu về người cao tuổi ở Việt Nam thì chúng ta thấy rằng là hiện nay có đến trong số gần 10 triệu người cao tuổi ở Việt Nam thì có đến một triệu người già là cô đơn, không nơi nương tựa thì rõ ràng với những cái đối tượng này thì cái trung tâm à, chăm sóc người già là rất là rất là thích hợp phải không ạ? Cái cuộc sống bận rộn ngày hôm nay nó khiến cho khá nhiều gia đình là không có điều kiện để chăm sóc người cao tuổi, đặc biệt là ở đô thị, nhất là những cái gia đình mà chúng ta gọi là neo người khi mà chỉ có một hai người con thôi và con cái thì làm ăn ở xa người trong nam người thì ngoài bắc thì cái việc để chăm sóc cha mẹ của mình, cha mẹ cao tuổi mà đặc biệt là nếu cha mẹ có vấn đề về sức khỏe, lại bị đau ốm thường xuyên như các bệnh mãn tính thì cái việc chăm sóc là sẽ rất là khó khăn dù là họ có hiếu thảo đến đâu chăng nữa dù là họ có lo lắng cho cha mẹ mình đến đâu chăng nữa thì cái việc chăm sóc thường xuyên những hỗ trợ về mặt y tế về mặt tinh thần là rất là khó khăn trong khi họ vẫn phải tiếp tục làm việc vẫn phải kiếm sống để mà nuôi con cháu của mình thế thì cái việc mà các cụ À, một số các cụ cao tuổi vào sống ở trong những cái trung tâm chăm sóc người cao tuổi tôi nghĩ là là một cái xu hướng có lẽ sẽ càng ngày càng phát triển trong xã hội của chúng ta à, và cũng có một cái thực tế hiện nay là có rất là nhiều những người cao tuổi thì họ cũng uh, chia sẻ là uh, sở dĩ họ muốn vào các cái trung tâm dưỡng lão bởi vì là không vâng. muốn làm phiền con cháu vâng. bên cạnh đó thì họ cũng mong muốn có được một cái sự chăm sóc tốt nhất về mặt y tế vâng. cũng như là những cái sự tư vấn để uh, họ có được những một cái cái thể trạng sức khỏe tốt nhất bây giờ chúng tôi muốn mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với những ý kiến của những người cao tuổi tại một trung tâm dưỡng lão trong những ngày cận tết Việc đưa các cụ cao tuổi vào trung tâm, các nhà dưỡng lão, dù với lý do gì cho đến nay vẫn có cách nhìn nhận khác nhau. Nhưng trên thực tế 9 năm hoạt động, ở khu chăm sóc sức khỏe người cao tuổi này đã bước đầu khẳng định hướng đi đúng. Chúng tôi cũng đang mong có một cái, cái trung tâm như thế này thì may quá là là bây giờ nó lại mở ra thì nó đáp ứng được cái nguyện vọng của chúng tôi. Tôi cảm thấy là trung tâm quan tâm chất chú đáo. Mà các cháu đây tôi phải nói nó ngoan lắm, nó lễ phép lắm. Đối với người già nó hết sức nó lễ phép người ấy. Trong những ngày Tết đến xuân về này, chúng tôi được chứng kiến một không khí Tết thật ấm cúng ngay tại trung tâm. Các cụ ở trong trung tâm hoàn toàn được sống trong không khí gia đình tràn đầy tình cảm và tình người, với những nét truyền thống của người Việt Nam, với bánh trưng xanh, với cây đào ngày Tết. Không phải là bằng như nước ngoài, những các nước hiện đại nhưng mà ừ, cái tình tình người và cái cái cái chăm chú cái ừ, thật lòng chu đáo đối với với tôi làm tôi cảm động và bệnh tật của tôi nó bớt dần đi. Chăm sóc người cao tuổi không phải là vấn đề mới ở các nước tiên tiến, nhưng ở nước ta mới chỉ là bước đầu. Để xã hội hóa công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, rất cần sự quan tâm hơn nữa của các cấp chính quyền, các bộ, các ngành liên quan để người cao tuổi Việt Nam thực sự được hưởng những gì tốt đẹp nhất mà xã hội đem lại. vừa rồi thì chúng ta đã cảm nhận được một không khí rất ấm áp, vui vẻ tại một nơi mà những người già được bầu bạn, được chia sẻ, à, được đón một cái không khí Tết rất đầm ấm mà có thể là họ sẽ không tìm thấy được một không khí như vậy khi ở nhà. Những người cao tuổi cũng nên ừ, có những cái cái cái kiến thức cơ bản về về về gọi là à, những cái tiêu chuẩn sức khỏe à, nhất định và ừ, bây giờ thì xin được chuyển câu hỏi này dành cho phó giáo sư tiến sĩ Dương Trọng Hiếu Vậy thì những cái tiêu chuẩn sức khỏe như thế nào mà người cao tuổi nên có và cần được đảm bảo ạ? thì tôi thấy rằng chữ thọ đã đầy đủ cái cái hàm ý của người xưa một là chữ thọ là trên có chữ sĩ sĩ là phải có cái hiểu biết phải có cái hiểu biết là đừng bao giờ dùng tỏi để mà dán với trứng tất cả bởi vì như thế là độc rồi thế là một là phải có hiểu biết hai là có cái chữ nhị nhị là cái quan hệ con người với con người làm thế nào chúng mình sống để yêu nhau chứ không phải sống để cạnh tranh sống để mà ờ, thế nọ thế kia cái cái cái cành đậu phải nấu cái hạt đậu thì khó thọ lắm và sống làm sao để cho trong ấm ngoài êm trên thận dưới hòa các cụ đây là câu các cụ dạy và trong đây còn có chữ công là phải có công việc có công việc làm thì dù già cũng cần có công việc dù chúng tôi về hưu cũng nên có công việc công việc đây không phải là để làm ra kinh tế nhiều đâu nhưng mà có cái vận động như thế thì người nó sẽ khỏe và có cái giao lưu với xã hội và chính người già người ta thấy rằng mình còn có tác dụng thì tự nhiên là khỏe lắm cái nữa là ở dưới của chữ thọ là có chữ khẩu chữ khẩu thì chúng ta có thể hiểu là cái miệng miệng là để ăn vậy thì chúng ta chọn cái gì để ăn và người già nên ăn chậm nhai kỹ người già nên bảo vệ cái cơ quan tiêu hóa như thế nào là cái ăn chữ khẩu này còn là cái cái cái cái mồm mồm là để nói nói những lời hay ý đẹp ý, thì người ta sống thoải mái lắm nhưng mà nói những lời mê xăng những lời độc ác ấy mà chị à, thì làm cho người ta buồn lắm bảo kia ông già này lầm cẩm lắm thế thì tôi buồn quá nhưng mà bảo không bác ấy vẫn có tác dụng với đời đấy những những lời như thế thì anh động viên chúng tôi thế là cái mồm để vừa ăn mà vừa để nói lời nói chẳng mất tiền mua lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau thế cuối cùng là chữ thốn thốn là cái đơn vị đo lường nhỏ nhất chúng ta bảo cái bàn này mấy tấc mấy thốn đấy vậy thì ở người cao tuổi nên có cái sắp xếp công việc làm thế nào sáng này ra mấy giờ dậy mấy giờ tập thể dục mấy giờ ăn mấy giờ đi làm cái gì thế xong chưa phải có nghỉ như thế nào đấy là thốn đấy khi mà đảo lộn khi mà lung tung làm cho cái não này nó bị rối loạn mà não bị rối loạn thì thượng bất chính hạ tắc loạn tức là trên này nó không điều khiển được các cơ quan bên dưới thì nào là đau tim nào là huyết áp rối loạn là ờ, tiểu đường rồi rối loạn tiêu hóa đầy trướng bụng chán ăn chậm tiêu bởi vì anh này nó không điều khiển được thế cho nên là chúng tôi thấy là cần có thốn tức là có phân chia thời gian để mà chúng ta làm việc trong ngày trong tuần trong tháng như thế nào thì nó rất vui vẻ Ờ, thưa quý vị và các bạn, à, qua cuộc trao đổi với các vị khách mời cũng như là những cái chia sẻ của một số khán giả cũng như là những người cao tuổi đã tham gia chương trình thì chúng ta đã có một lần nữa để bàn về giá trị truyền thống kính già trọng lão của dân tộc. Qua đó cũng thấy được phần nào vai trò nhu cầu được chăm sóc sức khỏe về thể chất cũng như tinh thần của người cao tuổi. Và một lần nữa xin được cảm ơn Phó Giáo sư Dương Trọng Hiếu, Tiến sĩ Quốc Thu Hồng và Thạc sĩ Trần Bách Hiếu đã dành thời gian đến với chương trình trong ngày đầu năm. À, và đặc biệt xin được cảm ơn à, các cụ ông cụ bà đã đến từ thôn Phú Đô, xã Mỹ Trì, Từ Liêm, Hà Nội đã nhiệt tình tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. các bạn cùng với gia đình của mình một năm mới an khang, thịnh vượng, dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý.